Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury và hôm nay Kỳ Lân vô cùng hứng khởi khi giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm điện thoại iPhone đúc bằng vàng và đính kim cương đây là chiếc điện thoại iPhone à, đúc vàng hồng Rogon đặc biệt đặc biệt là quả táo này <laughs> quả táo vàng quả táo vàng đã bị lẫm một miếng đã bị cắn một cái nhẹ đây chính là thương hiệu Toàn bộ tất cả những chi tiết màu vàng này đó chính là vàng y đúc ra AU750 chuẩn châu Âu công nghệ nén vàng chuẩn không bị bọt và cực kỳ nặng về chất lượng của vàng và tổng thể cái máy cầm rất đầm tay và những chỗ trắng lấp lánh chiếu này đó chính là kim cương thiên nhiên nguyên khối nguyên cụm camera gồm có ba con mắt camera bên trong tất cả những chi tiết này đều là vàng nguyên khối đúc ra AO750 và trên từng con mắt camera là cái vòng tròn này cũng đến full kim cương full kim cương và full kim cương à, và trên đây là những cái nút đầu tiên là nút à, chuyển chế độ chung rung gạt đến kim cương trên vàng và nút âm lượng giảm lớn đến kim cương và khay sim cũng đến kim cương và toàn bộ tất cả mọi chi tiết đều là vàng và ở chỗ này có đóng mộc cái hiệu AU750 vàng 750 thực sự luôn nó đẹp đến mức mà Kỳ Lăng bây giờ rất là không biết phải nói dùng từ gì để diễn tả được hết đồ đẹp của chiếc điện thoại này không quá nặng vừa phải rất đầm tay vàng rất đẹp công nghệ vàng chuẩn châu Âu rất đẹp và phần lưng rất đẹp đây bây giờ dơ xa như thế này thì chúng ta thấy ngã màu xám xanh lúc mình thấy màu xám lúc mình thấy xám xanh xanh lúc mình thấy nó là nó kết hợp với độ chiếu phản chiếu của màu gold này vàng hồng này nó tạo chúng ta một cái màu nó, nó ngà ngà đầm rất đẹp điểm đặc biệt Kỳ Lăng xin phép là uh, ờ, Kỳ Lăng uh, ờ, sử dụng tay tay của mình không đeo bao tay à, bạn này hỗ trợ đeo bao tay được rồi bởi vì à, khi cầm lên bao tay á, thì chúng ta sẽ thấy được đẹp rất giá trị nhưng mà chưa thể hình dung được hết thực tế khi cầm lên da tay thật của chúng ta không có bao tay nó sẽ như thế nào chính vì vậy kỳ lăng xin phép đích thân mình cầm cũng như là khi quét xem qua video thì cảm nhận được giống như là mình đang cầm để mình cảm nhận được khi nó kết hợp hài hòa vào cái mình cầm trực tiếp trên cái tay mình nó sẽ đẹp như thế nào thì đây là cái hình dung thực tế nhất để quý khách ngồi à, xem trên video vẫn hình dung được và một điểm đặc biệt nữa nếu như nếu như mà chúng ta muốn một điểm thêm một điểm nữa thì chị Lan sẽ tư vấn thêm là làm quả táo này đính kim cương luôn trên quả táo này cũng rất đẹp nhưng hiện tại là cái này sự kết hợp giữa vàng hồng nó kết hợp với cái phần lưng này một phần lưng độc một phần lưng quá đặc biệt này tạo nên một cái sự khác biệt thì phải dùng cái logo quả táo này nếu như chúng ta dùng cái lưng da này thì quả táo này mình đến kim cương sẽ rất đẹp kỳ lân sẽ bọc da vào bọc da cá sấu thiên nhiên bọc vào đây và màu sắc da này văn da to nhỏ màu sắc da này quý khách sẽ được chọn tại salon Muki Lăng Luxury hoặc tư vấn qua Zalo hoặc xem tư vấn trên tại website kỳ năng luxury.com và da thì kỳ năng luôn có sẵn những cái mẫu như vậy đây là những con da cá sấu được nhập từ các công ty chuyên thuộc da và cung cấp da cho các hãng thời trang lớn trên thế giới như là Dior, LV, Hermès, vân vân thì à, da thì nguyên con từ nguyên con cá sấu như vậy và được nuôi tại vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da đó khai thác và mỗi con mỗi chuồng đúng tiêu chỉ và khai thác định kỳ bao nhiêu thời gian ờ, mới được chứ không phải là khai thác à, vô thực vạ đâu mà phải có theo chỉ tiêu định kỳ và cách phương thức riêng của họ và họ thuộc da cũng riêng đặc biệt lắm nên da rất đẹp và bên họ thường lấy phần da bụng và vì mỗi con mỗi chuồng nên tránh trường hợp cắn xé lẫn nhau và lấy da bụng nên là không có thuộc những cái bị cái chi những cái chi gai góc nó quấn vào nhau nó, nó ma sát vào nhau nó, nó tạo mà rách da xấu da vì vậy da của các hãng luôn luôn có giá trị cao là vậy thì chúng ta chọn da xong chọn màu xong thì chị Lan sẽ bọc vào đây theo yêu cầu bất cứ màu nào phong thủy màu nào mình sẽ bọc da màu đó muốn da băng nào mình sẽ bọc da đó da cá sấu hoặc là da đà điểu hoặc là da ép xôm hoặc là da da b da tu gô da thằng lằn vân vân thì hiện tại ở đây có hai phiên bản phiên bản là phần lưng màu đặc biệt bản đặc biệt này và phần da đặc biệt này nói chung là hai bản đều đặc biệt hết mỗi cái mỗi đặc biệt theo mỗi cái à, phong cách đây là bản đặc biệt theo kiểu là màu sắc nó hài hòa kết hợp giữa gold dragon với phần lấp lưng hơi bị độc này hơi bị đẳng cấp này và và đây là kết hợp giữa da da đặc biệt da của các hãng chuyên làm da thuộc da lớn ở trên thế giới kết hợp với màu à, màu vàng vàng khối logo này tạo thành một điểm combo đặc cung đặc biệt nói chung là hai bản này là hai bản đặc biệt và tùy vào sở thích của mỗi người khác nhau khi chúng ta rờ vào cái lưng da này cầm vào cái lưng da này sẽ tạo cho chúng ta cảm giác mềm mại rất dễ chịu và các hãng thời trang lớn các hãng ờ, lớn như là điện thoại Vertu họ cũng dùng phần da như đây chiếc điện thoại Vertu Asterby full vàng khối vàng rô gold hồng và kết hợp với da cá sấu và đây là chiếc điện thoại gold thì khi mình à, dùng bản da cá sấu màu đen thì nó sẽ ra màu đen như thế này còn nếu chúng ta dùng bản da cá sấu màu trắng nó sẽ ra kiểu màu trắng đẹp lắm chung là da này màu gì thì cái điện thoại vô thành chung người ta sẽ gọi cái điện thoại là da là thoại màu đó luôn cho nó dễ dễ phân biệt nhìn, nhìn nó sẽ thất liền ví dụ như đang nhìn màu đen như vậy mà thay màu trắng vô thì nó nổi lên mỗi cái có mỗi cái cái cái, cái sự đẹp khác nhau màu trắng thì rất nổi màu đen thì nó kiểu cứng cáp và quyền bí sang trọng nữa đây nhìn rất đẹp à, khi kết hợp có sự chiếu sáng của ánh đèn hoặc là môi trường à, ánh sáng của môi trường thì kết hợp giữa vàng hồng với lại cái nắp phần lưng này cái màu này nó tự tạo ra màu rất đẹp đó là điểm đặc biệt và màu hồng màu gold hồng này màu gold rô màu hiện tại là màu hot hiện tại màu này đang xu hướng và đang hot hiện nay đó nó giống y chang như cái Vertu S 1 tỷ 6 full vàng đến kim cương mình dùng một cặp như thế này là đúng bài rồi ha một cái để chuyên check mail chuyên làm việc bằng vàng đến kim cương một cái điện thoại à, công nghệ công nghệ và một chiếc điện thoại chuyên để phục vụ nghe gọi à, xứng tầm đẳng cấp chuyên để phục vụ nghe gọi xứng tầm đẳng cấp là chiếc điện thoại này và một chiếc để chuyên phục vụ công việc là chiếc điện thoại này một chiếc điện thoại smartphone và bây giờ Kỳ năng thử cân trọng lượng của chiếc iPhone này là bao nhiêu ha 268 phải 5 gram chiếc điện thoại iPhone bằng vàng này và kim cương này chỉ nặng hơn chiếc iPhone gốc vỏn vẹn 64,5 gram tại vì chị Lan bỏ hết tất cả những phần kim loại kia thì đang thay bằng vàng rồi cho nên là cái điện thoại gốc là 204 gram thì mình trừ cái phần kim loại kia nữa thì mình lấy cái số hiện tại là 268,5 á mình trừ cho cái số còn lại sau khi bỏ phần kim loại kia đi thì sẽ ra số vàng nhưng mà hiện tại Kỳ lan chỉ lấy phần trên lệch thôi nếu như mình tính phần trên lệch thì nó sẽ tương đương với một cây bảy vàng mình trừ với phần kia nữa thì cái cách đón xem sẽ là bao nhiêu lượng vàng ở chiếc điện thoại iPhone bằng vàng và đến kim cương này nha đẹp quá kỳ lân rất ấn tượng vàng đã đẹp là auto đẹp là đương nhiên đẹp rồi kim cương sáng chiếu lấp lánh đẹp tuyệt vời thì auto đẹp tuyệt vời rồi nhưng cái điều đặc biệt nhất mà kỳ lân thích nhất nãy giờ nữa đó chính là phần lưng này rất đẹp bóng sáng rờ cảm giác rất sướng và đặc biệt là màu sắc nó tạo cho chúng ta cảm giác rất là phê khi được kết hợp à, nói chung là nó tương phản với màu của màu rogon vàng hồng này nên rất đẹp cầm chiếc điện thoại này mà nhờ một người quen của chúng ta chụp một tấm hình thử giùm mình hoặc là hay là đưa để xem một cái gì đó xem tấm ảnh này xem một gì đó người mà cầm được điện thoại này lên sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay và rất thích thú ngay luôn rất là thích thú ngay luôn và đặc biệt là cái phần kim cương nó chiếu nữa nè và cầm lên cái màu vàng hồng logo nó chiếu lấp lánh cái màu vàng nó bóng nha Màu vàng logo này rất bóng bởi vì đây công nghệ châu Âu, nén vàng chuẩn, đặc biệt không bị bọt, vàng rất bóng và vàng y đúc ra hội chuẩn nữa. Về 750 tuyệt vời, rất đẹp. Thường thì nếu như khách hàng đặt thì Kỳ Lăng sẽ làm đa số thì đã đạt được dòng sản phẩm này thì người ta sẽ chọn bản 1T hoặc 512 hoặc 1T thì thật ra 512 1T là hai cái bản mà được nhiều khách hàng đặt chọn nhiều hơn những bản khác đeo với chiếc lắc tay này vẫn hợp nữa đây cũng là vàng hồng Rogon 750 AO 750 nè và một mắt là full vàng hồng một mắt là full vàng hồng đính kim cương thì y chang trên cái à, cái phần cụm camera này một phần là vàng hồng full và đính kim cương lên những con mắt thì mình nhìn thấy giống nhau đó là sự kết hợp hoặc là đeo với chiếc đồng hồ Patek Philippe vàng hồng AO750 à, và kim cương baguette cọc số kim cương cũng rất hợp tặng người yêu tặng bạn gái tặng bà xã tặng người thương yêu của mình tặng sếp nói chung là tặng cho người mình trân trọng thương yêu thì đây là một điều tuyệt vời một sản phẩm tuyệt vời sẽ là một điều vô cùng bất ngờ và sẽ rất thích thú cho người nhận được phần da cá sấu hoặc các loại da khác gia nhập khác của các công ty chuyên thuộc da lớn trên thế giới cho các công ty thời trang lớn như là Dior LV việt của và một phần là màu này màu đặc biệt bản này bản đặc biệt phần lưng này tuyệt vời lưng này lên gần như là rất độc luôn rất đặc biệt và nhờ kết hợp với màu rô gold vàng hồng này lấp lánh tạo điểm nhấn vô cùng khác lạ và sang trọng trở nên đặc biệt hơn cái này có những chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm kiểu như là là kim tuyến nhìn nó đẹp nó chiếu nữa khi ánh đèn chiếu vô thì tự động sẽ nổi lên nó không bóng lửa và nó cũng không quá nhám nó vừa tay cầm nó chống được trơn trượt chống được trơn trượt mà đặc biệt là nhìn nó vẫn sáng và li ti li ti li ti rất đẹp cộng cộng với kết hợp với màu à, phản quang phản chiếu từ vàng hồng Rugon tạo nên vô cùng đặc biệt nãy giờ thích nhất chỗ này review hoài luôn vâng